Lọc tổng AOS System i97 e Nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu Công nghệ làm mềm giúp da tóc mềm mại hơn Đèn UV cùng bộ lọc kép diệt sạch virus vi khuẩn Nhận tư vấn ngay hôm nay